hiện đại sang trọng sinh thái nổi bật tinh tế đẳng cấp Ruby, dòng sản phẩm cao cấp tại Vinhome Ocean Park, với 4 tòa căn hộ duy nhất vươn lên trong không gian sinh thái của thành phố biển hồ. 4 tòa căn hộ Ruby kiêu hãnh với thiết kế đột phá, ưu tiên nhiều mảng kính lớn, vừa tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nổi bật cho cả tòa nhà, vừa mang đến tầm nhìn khoáng đạt cho từng căn hộ. Hướng tới cuộc sống đẳng cấp đủ đầy dịch vụ tiện ích, các căn hộ Ruby được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện liền tường, với nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế. Với diện tích tối ưu, căn hộ Ruby là tổ ấm lý tưởng cho các gia đình văn minh, mang lại cuộc sống đẳng cấp cho tất cả thành viên. Mở cửa ra là muôn vàn tiện ích, bước một bước là không gian sinh thái ngập tràn. Cư dân Ruby sẽ được thư thả dạo bước qua vườn Nhật Bản với hàng loạt cảnh quan đặc trưng của xứ sở phủ tang. và thừa hưởng những tiện ích chung của cả đại đô thị với biển hồ nhân tạo 6,1 ha, hồ trải cát trắng 24,5 ha, nơi những cư dân Vinhome Ocean Park tìm được sự cân bằng và thư giãn tuyệt đối. Tọa lạc tại cửa ngõ sôi động của dự án Vinhome Ocean Park kế cận tuyến đường Dương Xá huyết mạch rộng 40 m, cư dân Ruby sở hữu vị trí giao thông chiến lược, vừa kết nối nhanh chóng đến ngoại khu dự án, vừa kết nối trực tiếp đến khu thấp tầng, mặt nước và các tiện ích trọng điểm. Trong tương lai, quảng trường ga Metro, điểm đón của tuyến Metro số 8 theo quy hoạch của nhà nước sẽ được đặt kế cận phân khu Ruby. Chọn vị trí để ngắm nhìn cảnh quan, chọn thuận tiện cho muôn vàn kết nối. Chọn màu xanh, chọn thư giãn để quý hơn từng phút giây mỗi ngày chọn đẳng cấp, chọn thượng lưu để nâng tầm cuộc sống. Đến với đẳng cấp mới tại phân khu Ruby để mỗi ngày là kỳ nghỉ dài bất tận, để mỗi khoảnh khắc là giây phút vẹn tròn. Phân khu Ruby, viên ngọc đa sắc giữa thành phố Biển Hồ, Vinhome Ocean Park